Hello, everyone. Hello, teacher. Hi, guys. Nice to see you today. Hi. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, everyone. Yes. Hi, guys. Hello, teacher. Hello, everyone. Hello, teacher. Have you guys done this? Have you guys done this? It was the homework, right? Yeah. It was your homework. Is it difficult? Hello, teacher. Hello, guys. Is it difficult, this one? This was your homework, right? Was it difficult? Hello, I'm new here. Oh, really? Hello, Fulan. Nice to see you. You're a new student. Yeah, I know, right? Because they are facts. They are facts. Some facts about animals, right? Even I don't know uh, all of those things. Cái đấy là facts. nếu mà bạn nào tình dạ. cờ biết thì có thể biết những cái phát này đúng không nhưng mà cũng rất là khó cho nên là hôm nay cô mới phát uh, cho mọi người hello hello guys wow we have a lot of new students today we have Huy Hoàng Huy Hoàng and who Huy Hoàng and I just saw someone new and Phương Anh yeah uh, hello guys Yes, hello, Fran. Yeah, sometimes there will be new friends right, in our class. Hey guys, nice to see you today. Are you guys in the group? No, no, no, no. Are you guys in the Zalo group? No, no, no, no, yes. no, no, no. Hello. Hi, I'm fine. thank you so much. I'm fine. Let's wait a little bit for your friends, okay? Let's wait for your friends. Hello, guys. Hello, Nam. Hello. Hello. Hello, guys. There are some new students today, right? So I will send you guys the link of the Zalo group later. Okay. Whoa. bây giờ con mua nó mới kết nối âm thanh trời ơi là trời im im con à, muốn im lặng Wow, Max, you have a lot of legendary. Look at. Hello, teacher. Yeah, teacher one is busy today. He's pretty busy lately. He's pretty uh, busy lately. but you have teacher two. Yeah, not teacher one. Yeah. you guys know this, right? Why you have so many plucket? Really? You are very lucky. I think it's really hard to get all of the legendary. What you know what is that? Hello, hi. Hello, legendary. Hey guys. Haunted pumpkin. Uh, yeah, I think it's a special one for Hello, Halloween. Teacher. Right? Hello, guys. Hi. I think it's Hello, teacher. I come from Hanoi. Yeah, a lot of you guys come from Hanoi. Oh, this is not a link right now. This is the homework. This is the homework. We're not gonna play pocket today, guys. Remember? We're not gonna play pocket today. Last time we really played pocket. So play Queasy. Yeah, queasy. Today not pocket anymore. Okay, now I think we can start. Yeah. We can start class. Jump. Okay, so guys, Uh, look at my screen. You guys can see my screen, right? So this was your homework. This was your homework. So there are not a lot of correct answers, right? It's kind of difficult because this is not a multiple choice. Cái này là cô cô cho bài này là các bạn phải tự viết đúng không? Các bạn không có được um, gọi là chọn đáp án um, multiple choice. Bây giờ mình sẽ xem lại. Cái này nó không phải là kiến kiến thức mà mình có thể biết được, có thể mình sẽ biết, có thể là không. Ok, bây giờ mình sẽ cùng cùng làm với nhau này. Okay, so you guys can write your answer in the chat box. So there are how many letter left? One, two, three, four, five, six more. So it starts with the letter E. Which animal, also considered the largest land mammal in the world, cannot jump? You guys think what animal is that? Maybe some of you know the answers, right? Yeah, write in the chat box for me. Yeah, yes, good job, guys. Wow, you guys have a lot of correct answers for this one. Yes, well done. Good job, guys. It's elephant. Well done. It is elephant. Good job. And uh, you guys know mammal? Do you guys know mammal? Mammal nghĩa là động vật có vú. Uh -huh. Và land có nghĩa là ở trên đất liền đó, có nghĩa là nó không nó không có sống ở dưới biển, nó sống ở trên đất liền, cannot jump. Như vậy là mình sẽ biết là gì? An elephants cannot jump. You guys know one more fact, elephants cannot jump. And it is also the largest land mammal in the world. Nói các bạn thấy con voi nó cũng cũng không phải là quá to đúng không? Nhưng mà thực chất nó là largest land mammal. Nó là con ờ, động vật có vú to nhất ở trên đất liền in the world, okay? Yes, well done, it's elephant. Good job everyone. this one is so easy. Yeah, but uh, whale is not land mammal. Okay, Maxa, it's not a land mammal. Land ở trên đất liền, cho nên là cái này là bởi vậy nên con không có tính whale đó. Yeah, this one is easy, right? What is the tallest animal? I think this one is very easy, and maybe some of you, a lot of you, have the correct answers, right? Good job, everyone. You have the correct answer. G. Yeah. Remember, double F okay double f double f mm -hmm. not one f but double f yeah giraffe is the tallest animal well done good job everyone okay which bird mm, like Jin, which bird is considered to be the largest bird in the world mm, do you like you guys know this one a kind of bird a kind of bird it starts with the letter Yes, good job. Well done. Well done. Yes, everyone. Yeah, you guys know the answer now. Đúng rồi, good job. Yeah, ostrich. Tell me, what is ostrich in Vietnamese? What is ostrich in Vietnamese, guys? Ostrich. It is ostrich. Yes, well done. Good job. Đúng rồi. Well done. You guys are very good at this. Ostrich. Đúng rồi, ostrich là con đà điểu nha mọi người. Con đà điểu. Uh mm-hmm. -huh. Well done guys. It's a kind of bird. Ah, cái con đấy nó nó cũng là một loài chim đó. Okay, nó cũng là một loại chim đó. Là ostrich thì người ta sẽ thường nói về đà điểu châu Phi. Okay, you can call them ostriches. Uh mm-hmm. -huh. Good job everyone. Well done. So you guys know a lot of answers. You guys know uh, you guys know the answers a lot, but you guys uh, when you guys done this one, it's kind of hard, right? Yeah, this one, right? You guys know this one, a largest mammal in the ocean. Blue, blue what? Blue. Yeah, blue whale. Good job, Hui. Whale. Mm, W-H-A-I-L. I don't think that is the correct word. W-H-A-L-E. Yes, good job guys. Blue whale, cá voi xanh. Cá voi xanh thì nó là cái con ờ, động vật có vú lớn nhất ở ở dưới ở dưới đại dương đúng không? Yes, it's blue whale guys. Good job. Well done. Well done, everyone. Uh, fattest, fattest, the fattest animal on earth. Which one? It starts with the letter C. Mm, wow, you guys are very good. I think you guys know the answers a lot. Good job, everyone. What is that animal in Vietnamese? What is that animal in Vietnamese? How can you call a cheetah? Mm, yeah, yeah, good, good job. Yes. Yes, well done, everyone. Is it a cheetah? Good job. It's a cheetah. Yeah, that that animal is very fast. Okay, con cheetah nó chạy rất là nhanh. Mm, cheetah, con báo nó chạy rất là nhanh. Very fast. Is even faster than the lions or maybe the tigers. Is the fastest. Okay, good job, guys. Well done. Next one. You guys know dove. dove. Dove is a kind of bird. Dove is considered to be the symbol of khi mà con nhắc tới cái con này thì nó là cái biểu tượng của cái cái gì? Biểu tượng của cái gì? It's the symbol of what? Mm, yes, yes. Good job, guys. Wow, you guys are very good. Yeah, good job. Yeah, it's peace. Đúng rồi. So what is a dove in Vietnamese? What is a dove in Vietnamese, guys? What is a dove in Vietnamese? you guys know the answers. Okay, good job, everyone. Well done. Okay, now um, I will I will invite some of your friends. Okay, I will invite some of the friends. Okay, um, let's invite who know the uh, who know this one can raise your hand. Okay, if you guys know the answer. Um, okay, let's invite. Go my hand, nè, please. How many legs does a spider have? How many legs does a spider have? Do you know the answer? Ah, you know, do you know a spider? What is a spider in Vietnamese hả? A spider? A spider là con gì Hạnh biết không? A spider? Dạ, đúng rồi con nhện như vậy legs có nghĩa là gì hạnh legs cô đang hỏi là bao nhiêu cái gì con nhện nó có bao nhiêu cái gì legs legs là cái bộ phận gì cái bộ phận gì trên cơ thể của một con vật hay là con người thì legs là cái bộ phận gì how many legs như vậy là con thấy con nhện nó có cái rất là nhiều cái gì mà người ta hay hỏi đó hạnh biết không chân đúng rồi how many so how many what is the number 8 In English please, in English 8 Yes, A. Good job, Han. Well done. Correct answer. Good job. Okay. Well done. Next one. Um, do you know this one? Who know this one? Please raise your hand in front of the camera. Okay. Who know this one? Các bạn nào biết câu này không? Oh, you know. Hai Nam. you know this one? Do you know this one? Oh, you don't know. Who know this one? Các bạn nào biết câu này không? Phúc do you know this one? What is the answer? Can you tell your friends? It, the ship's head is in its head. Wow, yes, good job. It's in his head. Yes, good job. Correct answer. Where's a stream's heart? You guys know a heart? Heart, heart, heart. You guys know heart, right? heart là trái tim nè như vậy trái tim của con gì? stream stream con tôm á ừ, trái tim của con tôm thì nó nằm ở đâu à, thì nó nằm ở in the head nó nằm ở trong đầu của nó như vậy là con vật mỗi con vật thì nó sẽ có cấu tạo khác nhau đúng không ví dụ như tim của mình thì nằm ở chỗ khác nhưng mà tim con con tôm thì nó nằm ở trên đầu nằm trong cái phần đầu của nó là cái trái tim đó ok good job well done um yeah what about this one you guys know the answer Okay, Hang Yang, can you tell me what is the answer? Which animal has three hearts? Um, octopus. Octopus, well done. Thank you so much. Yeah, it's octopus, guys. Như vậy là mình đã biết thêm, nếu mà bạn nào chưa biết cái fact này thì các bạn có thể nhớ này. Như vậy là con octopus là có tới bao nhiêu? Three hearts. What is a, an octopus in uh, Vietnamese, Giang? What is an octopus in Vietnamese? Oh, let me turn on. Yeah, octopus là bạch tuộc. Yeah, okay, good job. Yeah, Your friends just uh, just told you guys. là con bạch tuộc. Đúng rồi. Good job. Well done everybody. Good job. Next one. Ah, do you guys know this one? What is the color of a giraffe's tongue? Ah, I can see, and you raise your hand. Please tell me what color is it? What color is a giraffe's tongue? It's black. Ah, yes, it's black. If you guys, uh, if you guys see some pictures, very funny pictures of a, a giraffe. À, nếu mà các bạn xem mấy cái bức hình mà con giraffe nó thè lưỡi ra các bạn có thể nhớ, thể là các bạn sẽ nhớ được cái hình có những cái hình nó rất là nổi tiếng cô nhớ nó cũng nổi tiếng lắm thì con bạch tuộc nó thè à, con uh, giraffe nó thè lưỡi ra à, cái lưỡi của nó có màu đen it's black okay well done it's black good job good job everyone ừ, next one okay wait me đợi cô một xíu nha để cô bấm qua nha Okay, which big cat has the loudest roar out of all of the big cats? So what animal is it? You guys know the animals? Who know the answer? Oh, I can see Hing Lu, you raised your hand. Tell me what kind of big cat has the loudest roar? What animal? What animal? It's lion. It's lion. Mm -hmm. Let's see. Is it lion? It's lion. Well done. Thank you so much. It is lion. Như vậy là lion thì ra các bạn thấy nó cũng là thuộc một à, loài mèo đúng không? Và nó là big cat. À và nó có loudest roar. You guys know roar? Roar à, tiếng gầm gừ cái tiếng gầm của nó là to nhất trong số tất cả cái loại các loại con các loại các loại mèo nó cũng là một giống của loài mèo đó à, so it is uh, the lion okay good job thank you so much which animal dies after giving birth you guys know giving birth sau khi cái con này là nó sẽ chết ngay lập tức luôn ngay sau khi mà nó đẻ xong nó đẻ xong thì nó sẽ chết ah what animal is that you guys know the answer Who knows the answer? Okay, you can raise your hand. Các bạn nào biết nữa không? Besides some of the friends that I just called, who knows the answer? Please raise your hand in front of the screen so that I can see you. Để cô kiếm các bạn, các bạn nào biết nữa không? Who know the answer? Bang, you know the answer, right? Um, all street. ostrich. Are you sure? If let me see, is it ostrich? A T R I H. -E. Yeah, it's not uh, the same letter. But let's see, is it ostrich? Mm, it's not ostrich. What animal is it? Bang, tell me. What animal? Octopus. Yeah, octopus. It's not ostrich. Okay, but well done. Good job. Well done. Yeah, it's an octopus, guy. It's octopus. Như vậy là con bạch tuộc các bạn đã biết thêm một cái phát là gì? Bạch tuộc sau khi mà nó nó đẻ xong thì nó sẽ chết time. It dies after giving birth. Now the last one, which is the slowest animal on earth. I think this one is easy, right? I think this one is quite easy. Some of you might think it's the turtle, right? But actually it's not the turtle. The turtle is not the slowest. So what animal is it? If you guys watch Pokemon, you guys will know this one. If you guys watch Pokemon, you guys will know this animal. What animal is it? It starts with the letter S is the slowest animal on earth? Who know the answer? Please raise your hand in front of the camera. Các bạn nào ngoài những bạn hồi nãy cô kêu biết đáp án không? Ừ, who know the answer? If you guys don't know the answer, let me invite your friends. Okay, let me invite your friends. What about new students? Okay, I will invite one new student. Huy Hoàng có biết đáp án không? và có guess ra được câu này không hoàng thì chưa có làm bài tập này đúng không bởi vì hoàng mới học ngày đầu tiên thôi can you turn on your mic hoàng có mở micro được không có bấm vào cái nút màu xanh có cái chữ unmute hoàng thấy không hoàng thấy cái nút màu xanh có cái chữ unmute không đây cô bấm lại cho hoàng nè can you see that button hoàng nhìn thấy cái nút đấy chưa Nguyễn Huy Hoàng nè, có nhìn thấy nút nút màu xanh có chữ unmute chưa? Thấy rồi cô. Yeah, okay. Can you guess? Do you know what is the answer? Con có đoán nó được câu trả lời không? Bài này là con chưa làm bởi vì đây là homework của các bạn vào ngày trước. À, như vậy Hoàng có đoán ra được không? Which is the slowest? Chậm nhất theo con thì con gì là cái con mà chậm nhất trên thế giới này luôn là con nào mà nó con nó chậm nhất? Option. À, mm, maybe right. Yeah, nếu mà theo như cái đáp án ở đây thì có thể là hoàn đúng này Nhưng mà mình coi đáp án thử coi có phải là option không What is option in English? Nếu mà option trong tiếng Anh là gì Hoàng biết không? Option trong tiếng Anh là gì Hoàng biết không nè? It is also an animal that start, that starts with the letter S. Thực ra thì option nó cũng ờ, nó cũng nó cũng ờ, đò nó cũng có thể điền vào trong đây được luôn nè nghe Mm. If you guys, if you don't know, let's ask your friends. Okay, do you guys know the answer for your friends? Option, option trong tiếng Anh con các con gọi là gì? chưa có học nữa. Okay, um, it's S N A I L. Yeah, nhiều bạn có đáp án đúng rồi nè, đúng rồi. It's snail, but is it a snail? Is it a snail, guys? but it's not a snail ừ. thực ra thì cái snail nghe cũng đúng đúng không nhưng mà thực tế nó chưa phải là cái con mà chậm nhất mà cái con này mới là con chậm nhất này this is a sloth ok đâu uh, hoàng đọc lại cho cô nè sloth sloth can you read again the word Hàng giúp cô đọc lại cho cô nghe cái từ đấy nè sloth sloth Hoàng có thể đọc lại cho cô cái từ cô vừa nói được không? Sloth. Can you read again? Sloth. Yeah. Đúng rồi, good job. Well done. Yeah. Con này là cái con gọi là người ta cái tên của nó con nghe là con thấy là nó chậm luôn. Nó tên là lười, con lười. Đấy. Nó tên là con lười. Ok, good job everyone. Well done. Như vậy là cô thấy là các bạn làm rất là tốt này đúng không? Các bạn làm cũng rất là tốt nè, nhưng mà trong cái lần làm thì các bạn chắc là làm lần đầu tiên hơi khó chưa nghĩ ra đúng không? cho nên là mình chưa có đáp đúng nhiều à, nhưng mà hôm nay hôm nay là các bạn biết đáp án rất là nhiều rồi đó well done guys good job So now let's come back to our lesson. Okay, let's come back to our lesson. Then we're gonna play quizzes. Um, today we're gonna start a new unit. Is it what time is it? Oh, it's just 20. Mới có um, mới có 20 thôi. Okay, So uh, let's review a little bit about the topic sentence. You guys remember topic sentence? You guys remember? Now you guys can see this is the title. Các bạn còn nhớ title với topic sentence không? Title là cái tựa đề, cái tựa đề của cái bài đọc đúng không? Còn cái topic sentence is the first sentence of the paragraph. In each paragraph, you can see the first sentence and that first sentence is the topic sentence, câu chủ đề. Lúc nào thì người ta cũng hay viết câu chủ đề ở đầu tiên để mà người ta biết được à cái bạn này đang nói về cái gì Okay, so now you guys going to read the titles and the topic sentences from one to five and go from A to E. Then you guys can tell me what is the topic sentence for number one to number five okay? I will invite some friends to tell me the answers, okay? I think you guys can do this one. Now, um, Song Songang, please tell me what is the answer for number one I choose E. Okay, can you read the title and the topic sentence? First, what is the title for number one? Uh? Day at the zoo. Okay, and what is the topic sentence? When I go to the zoo, I spend the whole day there. Okay, again, I spend the whole day there. Whole day there. whole day there. Yeah, khi mà đến tôi đến sở thú thì tôi dành cả một ngày. Whole day có nghĩa là cả một ngày ở đó luôn. Nếu mà khi mà được đến sở thú đó. So is it the correct answer? Let's see. Is it one E? Yes, it's one E. Well done. Good job. And what about you, Khánh Nam? Tell me, number two. What is the answer for number two? I think it's D. D? Okay, can you read the title and the topic sentence? My mother's job. And what is the topic sentence? My mother is a chef at an Italian restaurant. Yes, well done. So is it the correct answer? Is it 2D? It is 2D. Well done. Okay. Uh, can you translate this sentence into Vietnamese for your friend? My mother. Mẹ của tôi, mm. mẹ, mẹ của tôi là bé ở ở một ở một nhà ở nhà hàng ở Italy ở Ý ạ. Ok, good job là nhà hàng Ý. Có thể là không phải là nhà hàng ở Ý đâu, nhưng mà có thể là nhà hàng theo kiểu Ý á, nhà hàng mà con bán đồ Ý á thì cũng gọi là Italian restaurant chứ không cũng chưa phải chắc là nó là nhà hàng ở Ý, không cần phải ở Ý. Ok, good job. Well done. Well done Khánh Nam như vậy là các bạn cũng hay có dùng những cái uh, Italian Vietnamese restaurant Vietnamese restaurant không cần phải là nhà hàng ở Việt Nam mà nó sẽ là nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam hoặc là Chinese restaurant là nhà hàng bán đồ ăn Trung Quốc đó thì tụi con có nhà hàng Ý thì là nhà hàng bán đồ ăn của Ý chứ không cần thiết nó phải là nhà hàng ở Ý ok good job well done now um, I want to invite cô mời Are your is your name E or E? What is your name? Can you tell me? My name is Mai Chang. Ah, your name is Mai Chang. You are Mai Chang. Oh yeah, I forgot. But what is your name? Is your mother's name? Yes. Oh, so sorry. I cannot see your face clearly. I thought you're a new student. Okay. So can you read number three? And what is your answer? My favorite class. Yes. So what is the topic? Hmm? What is the topic? Topic is sentence. my favorite time of day at school is class art it, class. Ah, uh, is art class. Yeah, can you translate the sentence into Vietnamese, Jang? Uh, một ngày ở time of day. À, không phải là một ngày ở trong trường mà cái gì My favorite time of day at school. Day là ngày ở trường nhưng mà time of day thì đây à, thì nói cho cô là một giống như là cái thời gian yêu thích nhất của con ở trường á, cái buổi cái cái giờ yêu thích nhất của con ở trường á là giờ gì? Giờ học môn gì Trang? Giờ học môn vẽ đúng rồi môn mỹ thuật môn vẽ good job well done đúng rồi good job well done day at school có nghĩa là ngày đi học người ta sẽ dịch cái này là ngày đi học thì my favorite time có nghĩa là cái thời gian yêu thích cái giờ học yêu thích đó mình hiểu ở đây là cái giờ học yêu thích ở trường của mình đó chính là vào giờ vẽ ok good job my dang well done now I want to invite cô mời Trần Thành Duy please can you do number four can you do for me number four Yes. What is the title? Tell me. You read the title. Cô vâng, ơi, con thấy màn hình của cô. You cannot see my screen. Can other people see my screen? Các bạn khác có nhìn thấy màn hình của cô không? À, Mai Trang còn thấy nè. Duy không thấy màn hình của cô à? You cannot see my screen. Nhưng mà các bạn lại thấy nè, hay là Duy aura vào lại thử xem. Uhm, các bạn có còn thấy nè, cô cô tưởng là nãy giờ cô không thấy màn hình chứ. Okay guys, wait me a little bit. Các bạn đợi cô nha. Mỗi lần cô mở cái phần chat lên nó hơi bị lắc một xíu. Okay. So if you cannot see my screen, so let me invite other friend. Okay. Um, okay, let me invite who? Okay, Yanlu, can you help me? Can you help me with number four? Con muốn trả lời number Yes, what did you say? What did you say? Can you answer? Can you answer number four? Where are you? Where are you going? Hello. Okay, can you do? Can you help me with number four? You read the title and then you read the topic sentence that you choose. Lưu giúp cô đọc cái title trước nè, xong rồi cái con đọc cái topic dạ, sentence. Câu số 4 là Yeah, what is the answer for number four? What is the answer for number four? For after school job. Mm -hmm, after school jobs. Okay. So what is the answer? What what what letter? A B C D E. I have many jobs today. C. Mm. It's C. Oh. Okay, it's C. Okay, good job. It's the correct answer. I have many jobs to do at home after school. Tôi có rất là nhiều công việc phải làm ở nhà sau giờ học. Okay, good job. Well done. Is the correct answer, Lou. Congratulations. Good job. Uh, let's invite the last friend. Okay. Cô mời Minh Khuê nè. Can you help me with number five? You read the title and then you read the topic sentence. Cô ơi, number five, cô. Yes, number five. Hmm. What is the title? Read out loud the title. All past. Yeah, our pets. Good job. Number five, cô A, uh, mm-hmm. my sister and I What is what is the answer? Our pets, my sister and I have many pets at home. Yeah, good job. Chị tôi và tôi có rất là nhiều cái gì? Huệ biết không? Có rất là nhiều cái gì? Chị tôi và mm, tôi nhiều con thú đúng rồi ở đây là thú cưng đúng không cat có nghĩa là nhiều con thú cưng á ở nhà mình nuôi thì mình hay nói là thú cưng yes dạ, well done good job Quê congratulations good job guys well done So now we are finished with the unit four. And now we move to unit five. Like you guys said, uh, like I just saw uh, uh, the first one cái cái slide đầu tiên á thầy cô lỡ bỏ vào đây cái slide đấy là unit unified sunny days okay now we're gonna learn some vocabularies about the weather mm. I think these are kind of easy for you guys right I think you guys know these words okay now listen and then repeat then I will invite one friend to read out loud the three words for me the first one snowy snowy snowy snowy. Ah, look at the picture and guess what kind of weather is it? Tí nữa cô mời một bạn giúp cô nói cho cô nghe nha. So the first one, snowy, snowy. Cloudy. Cloudy. Cloudy. Cloudy. Cloudy. And the last one? Sunny. Sunny. So these are kind of three basic uh, weathers, okay? Let's see. Uh, who can help me read again? Uh, Phương Anh, can you help me? Lê Bùi Phương Anh, dạ. yes. Read again the first one. What is it? Snowy. Snowy, yes. Snowy là thời tiết như thế nào Phương Anh biết không? Ở ờ, được cô ạ, thời tiết có tuyết đó. Đúng rồi, có tuyết, có nhiều tuyết. Good job. What is the second word? Cloudy. Yeah, cloudy là thời tiết như thế nào Phương Anh? À, có nhiều mây ạ. Good job. Và cuối cùng. Sunny. Sunny, yes, là thời tiết như thế nào Phương Anh? thời tiết có là mặt trời á đúng rồi có mặt đúng rồi mình gọi là gọi là nắng nóng đó tại vì có mặt trời thì lúc nào cũng có mặt trời trên trời hết phương anh nhớ nha cho nên cái này mình không phải nói là có mặt trời mà ý của người ta nói là trời nắng nóng đó sunny mặt trời tia nắng nó rất là nắng chói chang mm, ok good job phương anh well done good job Now, the next uh, two words. Ok, cái này nó sẽ nằm giờ cô sẽ cho các bạn học sau chung với lại một cái từ về cái um, clothes những cái uh, món những cái quần áo mà mình hay dùng trong cái những cái thời tiết khác nhau okay so read the two words for me okay repeat after me wind windy windy windy windy windy look at the tree guys look at the tree and guess and the last one you have rain rainy rainy rainy rainy okay rainy mm -hmm. um Can Hải Bang read again the two words for me? Hải Bang, can you help me? Windy. Yeah, windy. What is windy in Vietnamese? Gió. À đúng rồi, trời có nhiều gió đúng không? Yeah, okay. And the last one? Rainy. Rainy. So what is rainy in Vietnamese? Là trời mưa. Ok, good job Hải Bằng. Thank you so much. Thank you. Good job. Đúng rồi, ok. Còn ờ, từ này thì các bạn sẽ để dành học sau nha. Và bây giờ cô giới thiệu thêm một số từ khác nữa. Những cái năm từ hồi nãy là rất là dễ đúng không? Cô nghĩ là đa phần các bạn đều biết về năm cái từ đấy. Snowy, cloudy, sunny, rainy và windy. Đây là năm từ cơ bản nhất của weather. À, còn ở đây thì cô ờ, giới thiệu thêm một số từ khác nữa. Ví dụ mình có sunny. Ở đây thì nó tập trung lại những cái từ đó luôn nè. Mình có sunny khi mà con nói về weather thì con có thể nói với một số từ sau ví dụ như sunny partly cloudy cloudy là tụi con sẽ hiểu là trời có mây giống như là mây mà nó tụm tụm tụm lại nhiều mây á tụi con thấy trời mà rất là nhiều mây thì mình hay gọi là cloudy còn partly cloudy là tụi con sẽ thấy là mây nó kiểu như nó nằm rải rác nó nằm rải rác nó nằm khắp nơi mà nó không có tụm lại thành những cái đám to à, mình sẽ gọi là partly cloudy ok còn rainy các bạn biết nè foggy you guys know foggy trời có nhiều sương mù sương mù à như vậy buổi sáng mà thường có sương mù thì mình có thể nói là the weather is foggy today lightning you guys know lightning this is the lightning đây là cái lightning nè lightning thì nó có nghĩa là sấm chớp sấm chớp sấm sét đồ đó thì mình có cái kiểu lightning này ok guys this is a new word có thể là nhiều bạn sẽ chưa biết từ này là hailing hailing you can see the ice mm, the ice the ice à, hay lần này là một cái hiện tượng đã từng xảy ra ở, đã xảy ra cũng rất là nhiều ở Việt Nam đó đó là mưa đá hailing ok mình có hailing là mưa đá tụi con nhớ nha ví dụ mưa bình thường thôi là rainy nhưng mà mưa đá thì mình sẽ dùng cái từ này cho cô hailing stormy stormy là các bạn thấy tập hợp nó để cái những cái ký hiệu nè tập hợp có xét có sấm xét có mưa rồi còn nhiều khi có mưa đá nữa stormy là trời có bão stormy ok windy you guys know ngoài ra thì thay vì miêu tả về cái thời tiết tụi con có thể nói là it's hot today it's cold today ngoài ra còn rất là nhiều từ khác cold là lạnh hơi hơi thôi ngoài ra ví dụ mát là mình có chữ cool hay là mình có cái kiểu uh, freezing hay là mình có cái kiểu là lạnh cống hay là có chữ icy cũng có nghĩa là lạnh cống lên á à, hot and cold là hai cái cơ bản nhất và cuối cùng là snowy là các bạn cũng biết rồi nè thì đây cũng là một số từ cũng khá là cơ bản mà các bạn hay dùng ok à, Phương Thảo please Read again all of the words in the picture for me. Weather, sunny. Good. Cloudy, cloudy. Yes. Cloudy. Mm -hmm. Rainy. Good. Fog, foggy. Foggy. Foggy. Good. Lightning. Ah, lightning. Hailing. Hailing. Yeah. Stormy. Good. Windy. Mm -hmm. Hot. Cold. Cold. Cold. Cold. Yeah, cold, Snowy. đúng rồi. Snowy, đúng rồi. Thảo nhớ chú ý là cho cô cái chữ cold nè. Cold. Cold. Okay, good job. Remember, cold. Yes, well done. Okay, Hương Giang, can you read again these words? Can you read again these words? Yes, teacher. Sunny. Good. Partly. Party. Partly. Party. Not party. Partly. Partly. Okay. What else? Cloudy. Cloudy. Cloudy. Mm -hmm. Lighting. Lightning. Hel lightning. Lightning. Đúng rồi. Hailing hailing hailing hot cool cool cold cold cold yes cold snow snowy, snowy yeah. Đâu, à, Hương Giang đọc lại cho cô hai từ này này nãy cô nghe không rõ lắm hồi nãy bên cô bị lắc cô không nghe rõ stormy yeah stormy okay good job Giang thank you so much thank you good job như vậy là các bạn cũng nhớ rồi đồng như look at the picture Okay, look at the picture. Uhm, trời nắng hay là trời như thế nào đó, các bạn nhìn hình các bạn có thể đoán ra được đúng không? Ngoài ra thì ví dụ người ta hay hỏi thời tiết thì tụi con sẽ thấy là người ta hay dùng cái câu là how's the weather or how's the weather today? How's the weather? Uh, what's the weather like? Thời tiết như thế nào? What's the weather like? Như vậy có hai câu mà các bạn hay dùng để hỏi về thời tiết. What's the weather like? Và how's the weather? Ví dụ con muốn hỏi hôm nay thì con thêm là today. Ok. Để cô viết lại cái câu đấy me write again. Oh, wait guys. Sao cô không thấy cái chỗ của mình. Okay. Uh, let me write in the chat box. Okay, let me write in the chat box. How's the weather? Là các bạn thấy rồi đúng không? You guys can look at the picture. You guys can see how's the weather. Or you guys can ask, what's the weather like? What's the weather like? What's the weather like? À, two ways to ask, okay? Two ways to ask. Uh ừ -huh. Và ở đây ngoài những cái mà tụi con đã học thì tụi con thấy là nó còn có một số cái từ gì nữa. Clear, clear, clear thì là ý là trời trong xanh. À, trời trong xanh thì tụi con có thể dùng là clear. Ví dụ câu hỏi là what's the weather like? à, thì các bạn có thể nói là it's clear it's clear trời rất là trong xanh rất là đẹp hoặc là calm có nghĩa là trời không có gió các bạn thấy hai cái hình nó để kế bên một bên là windy và một bên là calm á calm có nghĩa là tịnh tịnh gió lặng gió không có gió ok hot cold nè hoặc là mình có cái chữ humid humid người ta hay đi uh, đi chung một ca một đi chung một cái cái vế hot and humid uh, ví dụ như uh, in Hồ Chí Minh City it's hot and humid today ở Hồ Chí Minh City thì trời rất là nóng và ẩm nóng ẩm đó hay đi chung với nhau nóng với lại ẩm và cuối cùng thì mình có cái chữ dry dry có nghĩa là khô trời khô càng như thế nào đó nóng mà khô mà không chảy mồ hôi rất là nhiều đó mình có chữ dry ok trời mà nắng mà nó khô hạn à, trời khô hạn dry như vậy đây là những cái từ mà mình có thể dùng cho cái câu hỏi how's the weather what's the weather like Ok. so I think you guys know some of the words about about the weather, right? Now let's do some quizzes. Mm -hmm. I think you guys are ready to do some quizzes, right? You guys are ready? Okay, not this one. Wait, uh, let me turn off this one. Let's do two. There are two quizzes to do for the weather. Um, I will let you guys learn about Halloween for the next Saturday. Okay, for the next Saturday, you guys gonna learn about Halloween. Not like learning, just like we're gonna play some quizzes. We're gonna find out some information about the. we're gonna find out information about the Halloween on Saturday. You guys know that this Sunday is Halloween, right? If you guys have costumes, you guys can dress up in the class if you guys have costumes bạn nào mà có có uh, có trang phục á các bạn có thể mặc vào trong cái bữa đó cho cô xem thử I don't have costumes I don't have Halloween costumes Okay, guys, wait me, Okay, Uh, khi mà cô bấm một cái chat box nó rất là lắc cho nên là nó chưa có hiện ra. Uh, cho nên các bạn đợi cô nha. nếu mà bạn nào có có thể search được cái quizzes thì các bạn có thể search và bấm cái mã ở trên cái màn hình của cô cũng được ok đúng rồi cô bấm vào cái chat box mà nó không có hiện ra nó lắc quá cô của bên cô nó chưa có hiện ra cái uh, cái, cái cái cái link sorry guys wait for me okay wait for me bạn nào um, bạn nào um, well you guys are not à, bạn nào mà có cái link bạn có thể gửi cho các bạn cũng được okay guys wait me a little bit we're not gonna play pluck it today, guys, because we already play pluck it. We already play pluck it on Monday. I told you guys we're gonna play pluck it. then we're gonna play um, foggy có nghĩa là trời có sương mù đó Thảo trời có sương mù ok bây giờ cô gửi các bạn đừng chat nữa nha các bạn đừng chat nữa nha bây giờ cô gửi cái link được rồi nè bây giờ các bạn à, đợi cô nè Okay, I send you guys the link nó hơi chậm máy bên máy cô nó đang bị chậm cô enter cái link mà nó vẫn chưa qua Okay, guys, you can see the link. You can see the link, right? Bạn nào mà nãy giờ chưa có search thì bây giờ các bạn bấm vào cho cô nha. Như cô đã nói là mình không có chơi Plugget mỗi ngày được. Cô đã nói là có những bạn thích chơi Plugget, có những bạn thích chơi Quizzes, đúng không? Cho nên là mình sẽ chơi uh, luân phiên. Hôm trước là mình đã chơi Plugget rồi. We already play Plugget on Monday, guys. So today is Wednesday. you guys have to play uh, quizzes. Then we're gonna go back to Phuket on Saturday. Okay. Okay, while waiting for your friends, I want to talk a little bit about um, the homework for the next day. Okay. Thì bây giờ các bạn sẽ cô sẽ nói trước về các bài tập cho các bạn này. So we won't have any homework, but I want you guys to draw a picture about Halloween. draw anything you guys like about Halloween ok các bạn sẽ chuẩn bị cho cô một cái bức tranh mà các bạn vẽ về Halloween cho cô tụi con muốn vẽ cái gì cũng được miễn là liên quan đến Halloween là được các con muốn vẽ cái gì cũng được anything anything about Halloween ok các bạn sẽ vẽ một bức tranh về Halloween nhưng mà các bạn sẽ không có nộp ở trên cái group kia nữa mà các bạn đợi cô ngày mai cô sẽ gửi một cái Google form một cái form thì cô sẽ cho các bạn điền tên với lại uh, có cái chỗ để tụi con uh, gửi tụi con uh, tải cái hình đó lên tụi con tải cái hình đó lên rồi tụi con nộp trong cái Google Form cho cô đó thì cô sẽ lưu những cái hình ảnh đấy lại ok như vậy là mình sẽ không có homework cho ngày hôm sau mà mình chỉ có làm gì draw a picture about Halloween thì cái này cô nói trước ngày mai cô mới gửi cái link rồi các bạn thường nào các bạn thường nào mà các bạn uh, vẽ xong thì các bạn chụp hình lại rồi các bạn lưu hình đó vào điện thoại hay máy tính gì đó khi mà các bạn vào cái link á, thì các bạn tải cái link tải cái hình đó lên cái link cho cô rồi điền cho cô họ tên của mình là được ok guys đấy là cô nói trước về cái homework của mình là như vậy đó rồi tụi con chỉ cần vẽ cho cô a picture draw a picture about Halloween okay so a lot of students wow 84 already ah so a lot of you guys are in the room right now good job So one more minute, okay? Có một có một vài bạn chưa vào đúng không? Thì bạn nào chưa vào thì tụi con vào nha. Hôm nay lớp mình cũng rất là đông đó. Ừ, nếu mà mình chơi Phuket hôm nay là đâu có đủ chỗ cho các bạn chơi đâu. Okay, well done guys. I will start the game, okay? I will start the game. Guys, ready? I will start the game nha. Ở đây bạn nào mà vẫn đang nhìn màn hình của cô thì các con nhớ là quay lại bấm cái link của mình á, cái link mà cô gửi thì các bạn quay lại cái link đó nha. Các bạn không có chơi ở màn hình của cô nha. Ở đây hôm nay có vài học sinh mới đúng không? Thì cô nói lại. Đó. Tụi con sẽ quay lại màn hình của tụi con đó. Màn hình tụi con có cái link này nè. Oh, 85. Good job. Anyone else? Còn bạn nào nữa không? Everyone else? I will start the game, guys. I will start a game right now. cái này thì cô không thông báo hạn được bởi vì hạn nó thay đổi liên tục continuously change try your best everybody remember try to correct uh, try to answer correctly and quickly các bạn phải được trả lời nhanh mà còn phải đúng nữa ok Thank you. là câu hỏi Nam Bình đang ở hạng nhất rất là lâu rồi nè. Đó. Rank 1 is Nam Bình right now. Hà right after you. Hà right after you then Hải Bằng. Third place. Then Hải Đăng, Hải Đăng và Hải Băng là đang hạng 3, hạng 4 này, hạng 3, hạng 4 này. Mm, Hà, you are in the top one right now. Try your best, everybody. Try your best, okay? Thank you. the game will end in the next one minute. Okay, one more minute for you guys. One more minute. The last minute. Try to answer correctly and quickly. Okay, guys, the last minute. The last minute only. Okay, now let's see who was in the first place. I remember it's Hai Bang, right? I think it's Hai Bang. It, it's a little bit slow. Hôm nay cái cái zoom hay là cái cái máy của cô nó hơi chậm một xíu. Good job. Well done. Yes, it's you. Hai Bang, well done. Congratulations. You have a lot of correct answers, right? Good job. Well done. So you rank first. À, ở đây thì các bạn thấy là nhiều, các bạn có cái phần trăm làm bài đúng giống nhau nè, nhưng mà mình có cái điểm ít hơn. Mình có điểm, ít hơn một xíu. Ví dụ như Hà này, Hà kém bạn Băng 100 điểm. À, cho nên là you rank second. Okay, and Hải băng you are the winner of the game today. Well done. This one is quite easy, right? This one is quite easy. Cái bài này cũng khá là dễ đúng không guys? Everybody? I think it's quite easy. most of you have a lot of correct answers. For example, this one, just look at the picture, right? Look at the picture. How's the weather? So look at this. This is a tree, right? You guys know it is windy. You guys will know this is windy, right? All about this one, I think you guys just need to look at the picture. Cái này là cô nghĩ là các bạn nhìn, các bạn chỉ cần nhớ cho cô những cái từ này là gì rồi các bạn nhìn hình là các bạn sẽ đoán ra được thôi đúng không? Đó à ví dụ cái này mình cũng phải nhìn hình oh no I can't go out to play không thể ra ngoài chơi được bởi vì sao it's rainy bởi vì trời mưa mất tiêu rồi you guys look at this one uh mm-hmm. -huh. it's rainy right hooray let's play thì thường thì nếu mà trời trời như thế nào thì mình sẽ hay ra ngoài chơi mình hay ra ngoài chơi đó đó thì mình có cái câu hỏi ở đây cũng quite easy right good job everyone just look at the picture now this one Let's do one more quiz. Ok, cái này là nó đều là những cái từ mà hồi nãy giờ tụi con đã học. Còn bây giờ mình sẽ làm một cái quiz khác. Let's do another quiz and let's see who will be the winner. Is it still Hải Bang or will be someone else? Okay, guys, wait for me. If you guys can uh, uh, join me, if I can join me by the ID here, okay? cái câu hồi nãy các bạn thấy đó là câu hỏi của mình nó đều hỏi là how's the weather hoặc là what's the weather like thì cái đấy là cái cách để tụi câu hỏi đó bạn nào mà có thể vào cái quiz thì các bạn vào giúp cô nha bởi vì cái bên cô nó hơi bị lắc cho nên là cô chưa có gửi cái link vào được Okay, good job guys. I can see that you guys are joining in the class. Well done. a lot. Okay, we're just gonna uh, find out some information about Halloween. Okay, I will let maybe I will let you guys uh, watch some um, short videos about Halloween, and then I want you guys to draw a picture about Halloween. Okay, please draw a picture about Halloween. Then I will send you guys a link in the in the Zalo group. Uh -huh. Then you guys gonna turn in the the the drawing. thì các bạn sẽ cô sẽ gửi cho các bạn một ngày mai có thể là từ ngày mai bởi vì các bạn cũng cần thời gian tệ đúng không các bạn không cần phải nộp nhanh đâu các bạn cứ khi nào xong thì các bạn nộp cho cô khi nào mà xong thì các bạn nộp cho cô nha các bạn có thể thấy là thầy thầy Vương vừa mới gửi cho tụi con cái link đúng không